Hello anh em Xin uh, kính chào toàn thể anh em nhé Em là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Ngày hôm nay thì em lại về với uh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Để lắp đặt và căn chỉnh cho anh Tùng, bác Tùng <laughs> Một uh, dàn máy làm cửa nhôm sinh pha mang thương hiệu Factor của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam trên màn hình anh chị em đang nhìn thấy đây là con máy cắt hai đầu F500 CNC mới nhất của công ty Factor. Đối với con à, máy cắt F500 này thì à, hệ thống chuyển góc là chuyển góc bằng mâm xoay anh em nhé. Đây, khi anh em chuyển góc thì toàn bộ hệ thống mâm xoay nó sẽ quay theo. Không như những dòng máy đời cũ là chỉ có quay motor thôi. Ngoài ra nó còn điều khiển được hoàn toàn ở trên bảng điều khiển điện tử. Màn hình à, cảm ứng như iPhone ở đây đây quay góc ở đây em quay góc anh em xem quay góc 90 đấy đấy nó sẽ quay toàn bộ hệ thống bấm xoay luôn tổng quan chiều dài của con máy là khoảng tầm 5 mét rưỡi máy thì sử dụng lưỡi cắt ờ, đường kính 500 thương hiệu ờ, Wagen của Nhật Bản hệ thống piston kẹp rất là chắc chắn 1 2 3 4 5 có 7 con piston kẹp cơ đảm bảo hệ thống DC nó sẽ không ờ, hạn chế được những cái bắn lung tung kẹp chắc chắn nhất đây hệ thống trục đảm bảo người sử dụng ở phía trước ờ, bớt được nguy hiểm đây là tiến sĩ Bắc Tùng chủ ờ, của dàn máy này ờ, bác cho cháu xin vài lời nhận xét xem nào được Đấy. bác nói đi cắt thì thấy được rồi thế thôi à ừ. vâng thì cháu thì cảm ơn bác được. Ừ, rồi, okay. rất là quý hòa bác <laughs> chúc bác uh, thịnh vượng cháu xin cái bàn tay ừ, quay đẳng mặt <laughs> đây là thanh niên kẻ thôi thế tao phải mặc com lê lên lên lên quần áo đi <laughs> thôi sau đây thì em xin uh, giới thiệu với uh, anh em tổng quan về quá qua thôi anh em nào muốn xem cụ thể về con máy cắt này thì hãy đến với công ty Factor địa chỉ miền Bắc ở bến xe Yên Nghĩa Hà Đông Hà Nội cứ gọi cho em thì em sẽ ra đón điện thoại thì đã được uh, ghi mở trên uh, màn hình tiếp theo là con máy ép góc vâng đây là con máy ép góc cũng mang thương hiệu Factor đây là con máy ép góc kỹ thuật số không thay dao 6 đồng hồ có thể tự điều chỉnh bằng lưỡi gà bằng hammer thời gian không cần mình phải bật tay như ngày xưa nữa rất là lâu la rườm rà đây nhưng mà ở đây thì em đã căn chỉnh hết rồi chỉ cần ép thôi ơn anh em đã theo dõi thời lượng video đến đây là hết rồi anh em muốn à, xem trực tiếp và trải nghiệm thực tế thì hãy đến với công ty hẹn gặp lại anh em ở phát tây đây là bác tùng ăn mặc sáng ra của công lý